Ngày hôm nay mà các bạn chúng ta đến với một quy trình à, bón phân cho dứa tại thời điểm này và trên diện tích là 100 ha của ông Mai Vũ Mai Vũ Phong à, ở tại địa chỉ là thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vâng. Và sau đây chúng ta đến với một quy trình là trộn phân để bón cho 100 ha này. Vâng mời các bạn ra đây. Về quy trình trộn phân thì uh, trộn phân thì Ờ, đối với dứa sẽ chăm sóc ờ, dứa theo 4 giai đoạn, 4 lần bón phân. Lần thứ nhất thì là bón lót. Lần thứ hai là bón thúc lần 1 thì sau khi dứa trồng được 2 đến 3 tháng. Lần thứ hai thì sẽ bón thúc lần 2 sau khi dứa đã trồng được 7 đến 8 tháng. Đấy và đối với giai đoạn này thì chúng tôi có cái cái trộn cái phân như sau. Trước dạ. tiên là chúng tôi mua phân đơn nhưng chúng tôi không mua NPK. Dạ. dùng phân đơn để chúng tôi trộn theo tỷ lệ Ờ, của mình à, cụ thể tỷ lệ là đạm một đạm 3 kali và 4 silic vâng. tỷ lệ như vậy có nghĩa tương đương với việc 1 kg đạm trộn với 3 kg kali, kali. và cộng với 4 kg silic vâng. để ra được cái ờ, cái cái công thức trộn này cũng đã có một cái quá trình nghiên cứu dài và đã có cái tham vấn của các cái giáo sư đầu ngành của à, học viện nông nghiệp. Vâng. Và với cái quy trình bón như thế này thì cụ thể là trên mỗi một cây dứa này thì mình sẽ bón như nào? Trên mỗi một cây dứa thì chúng tôi bổ hốc, ờ, chúng tôi ờ, cuốc ờ, mỗi một hố thì là bón cho 4 cây và vâng. lượng mỗi một bón cho 4 cây và số lượng là hai lạng tức là 0,2 kg trên 4 cây. Có nghĩa rằng là 0,05 kg trên một cây. Tức là lửa lạng trên một cây. Lửa lạng trên một cây. À, nó vào. Bốn gốc này, mình sẽ bổ một cái hố ở giữa. Ở giữa. Cho hai lạng. Mình sẽ uh, thả cái phân mà nó đã trộn theo cái công thức dạ, là vâng. 3 1 4 1 3 4 1 3 4. Đạm. Vâng. Kali. Vâng. Và silic. Vâng, vâng. một đạm. 3, 3 kali, kali và 4 silic. Vâng, 4 silic. Sau khi ta trộn đảo đều xong thì ta sẽ bổ một cái hố ở giữa này và ta thả vào ở chỗ này là hai lạng thì trung bình là mỗi một gốc như thế này là nó sẽ được nửa lạng vâng. thì nửa lạng này bao gồm cả kali cả đạm và silic đó, đó là tổng hợp đã hỗn hợp đã đã trộn đã trộn vâng và tí nữa thì mời các bạn chúng ta đến để xem công nhân bón phân và sau đó thì chúng ta à, bà con có thể theo dõi cái uh, quy trình bón cũng như là cái quá trình sinh trưởng phát triển của cây thì vào mỗi một chu kỳ. Đây thưa các bạn đang tôi... À, vâng. đang đổ phân ra để trộn đây. Vào mỗi một chu kỳ thì chúng tôi sẽ có những cái video để hướng dẫn bà con cách làm à, cũng như là à, bà con có thể tận mắt chứng kiến xem là cái diện tích dứa này à, sau khi mà bón một thời gian thì nó hiệu quả như thế nào. Đó, hiệu quả như nào và đến lúc thu hoạch thì chúng tôi cũng cùng với nhà vườn nhà đầu tư để uh, mời bà con đến tham quan cũng như là đến để kiểm nghiệm xem là cái dứa dùng phân bón Silic tân phát Bắc Giang kết hợp với phân đa lượng là đạm lân kali này cho một cái hiệu quả như thế nào thì mời bà con chúng ta nhớ đăng nhớ đăng ký kênh và để tiếp tục đón xem những cái clip mới của chúng tôi nhé. À, vâng thưa ông Mai Vũ Phong là trong thời gian qua thì ờ, mình đã bón cái phân silic tây bắc bắc giang từ lúc bón nót cho đến ờ, giai đoạn bón thúc này thì ông cảm nhận được cái cảm quan này như nào? Đối với ờ, cây dứa đã có cái sự bón bón toàn bộ cái, cái lượng phân có sự kết hợp giữa đa lượng trung lượng và vi lượng thì khi đó thì chúng tôi sử dụng cái đạm lân NPK là cái đa lượng cộng với cái silic thì ờ, báo cáo bà con là ờ, khi mà chúng ta trộn lẫn như vậy ấy, thì cái vấn đề tiêu hóa cái phân NPK ấy, ờ, cây nó tiêu hóa cái phân này nó tiếp hấp thụ cái phân NPK được nhanh chóng và um, tạo ra cây dứa rất là khỏe cây những cây dứa khỏe cây là những cái cây dứa mà có lá to dày uh, thân lá đều và có màu uh, xanh đậm hơn nữa thì là bản thân cây dứa thì nó phình to vâng. đấy phình to và vâng, gốc phình to và vâng. họng thì nở đấy à, cái cái họng của dứa thì được biểu hiện là cái miệng ở phía bên trong này họng càng nở bao nhiêu thì là cây dứa càng to và khỏe bấy nhiêu tức là cái độ khum của um, cây đây cái độ họng cái, cái độ nở này. nó nở ra càng to thì là đấy đi sâu vào trong này mình có thể đi sâu vào trong một dạ. chút nữa cứ cái họng này nó to là đẹp họng càng to thì là có là là là tín hiệu của việc ra quả càng to vâng, ra vâng hoa càng to vâng. Đây các bạn, các cây đó đều là có họng to hết. À. Vâng, sau khi mà phân đã được cắt ra theo công thức là 3, 1, 4 Rồi thì à, bà con đảo đều phân lên Đấy, để tránh cho nó là cái sự à, Ờ, tốt lõi đấy và sau đó thì chúng ta đến ờ, cái quy trình là để bón phân cho dứa và đây là một mẻ chúng tôi đã trộn sẵn rồi Thế còn đây một mẻ là à, đang trộn đang trộn bước mấy bước quay xong rồi mình ra đến nơi công nhân nào thì mình cũng đi đi chị đi đi, chị lên đi Chị lên cùng đi bà con để xem là cái dứa ờ, dùng quất tích này mà nó hết chưa đâu đây <coughs> em xúc chậm chậm để cho người ta thấy vâng. vâng sau khi mà trộn xong thì chúng ta đến với quy trình bón và cứ bốn gốc dứa như thế này thì ta lại bổ một cái hố như đây đây ví dụ như một cái hố như này đấy thì ta cho miệng một bát cái miệng bát này nó bằng tương đương với hai lạng đấy đấy thì ta bón trong bón vào sau đó là lấp đất hả sau đó ta lấp vâng. đất để giữ ẩm cho dứa ừ. và cứ bốn gốc thì ta bón hai lạng và tương đương với là nửa lạng cho một gốc dứa vâng um, thưa bạn bạn là bạn nhận xét về cái dứa đây dùng cái phân silic tân bát bắc giang thì cây nó thế nào em dạ này vâng cây nó to mà nó tốt đấy chị cây nó to và nó tốt này to <laughs> quá nó to quá đúng không vâng to quá vậy. to quá thế so với những cái nương mà không dùng phân silic thì thì nó như thế nào nếu mà Còn so với bé hơn chị à nó bé hơn cây bé hơn à dạ vâng. vâng. ở đây thì ờ, bạn thấy cái tỷ lệ sâu bệnh thế nào em thấy cũng bình thường không có gì cả ờ, có mình đã phải xử lý bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật chắc là ờ, nói con này em cũng không biết là nhà anh ấy sử dụng bao nhiêu lần rồi chị à thế cái rễ của nó ra rất nhiều các bạn vâng cái rễ ra nhiều lắm đây này có thể quay kỹ quay sâu xuống một tí thế cái rễ của nó ra tôi tưởng luôn đi trước quay trước là rễ rễ nhiều lắm thưa các bạn khi đào ra thì thấy dễ là ở trong các hốc này thì người ta đây, dễ là một tư tưởng luôn ở đây thì hàng cách hàng thì à, hàng cách hàng là 50 cm và cây cách cây là 40 cm mình vừa là tức là vừa dãy cỏ là vừa bổ lỗ để cho phân luôn đúng không vâng vừa bổ lỗ bỏ phân vừa chỗ cỏ dọn luôn thật dọn luôn à chị đã đi làm nhiều cái cái cái ruộng dứa chưa chưa chưa làm mấy à. bởi vì đây mới ờ, này với ờ, nó cái thầu đất mới làm mà vâng à. nhưng mà qua cái sự chỉ bảo là biết ngay chị thấy cái cái dứa ở đây có tốt không đẹp được không Dứa này thì ờ, nói chung là bỏ lần thứ hai là đẹp. Đó, bỏ lần hai hả? Vâng, bỏ phần lần thứ hai là đẹp rồi. Vâng. Thế là là là của chị và ờ, chị ở trồng trên đất này thì nhiều chỗ mà nó trồng dứa thì thì chị thấy cái tình trạng nó so với đây như thế nào? Ừ, dứa thì ở à, xung ở đây họ không ở không. Đây cái độ dốc cái này là trồng dứa là phù hợp. Dạ. Vâng nó nó dứa nó ưa ưa độ dốc mà vâng ưa dứa, dứa ưa độ dốc nhưng mà tức là so sánh giữa cái vườn dứa này với vườn dứa khác của bà con ấy thì dứa này có tốt hơn cái ruộng khác không nói chung là mình chăm được hai lần phân thế này là tốt rồi à thế ạ vâng nói chung lần thứ hai bỏ thế thế thế này là đạt rồi đấy à. Vâng. cây ờ, chị, chị thấy thế, tình trạng cây nó, nó to không đẹp cây nhỉ? to à. cây to lá to đây đang phát triển này này đấy. đấy mới một lần phân mà đã phát triển thế này rồi nhá đấy. À lá nó dày lần thứ hai nó ngấm nữa lá nó còn to nữa thế à vâng đây vâng nếu mà lần thứ hai nó còn tốt hơn nữa hả tốt hơn mà quả phải tầm 2 kg quả là hai kg vâng, cơ á vâng, thế, thế này à vâng. rồi thế thì sau này thu hoạch cái năng suất này cao lắm nhỉ vâng. nói chung là đầu mình có đầu tư vào tất nhiên là phải năng suất cao rồi lợi nhuận cao rồi vâng vâng Vâng, để theo dõi cái ờ, lương dứa này cho đến tận lúc thu hoạch à, xem là cái kết quả dứa dùng phân bón Silic Tân Phát trong thời gian qua đạt được kết quả như thế nào thì mời các bạn chúng ta nhớ à, đón xem kênh của chúng tôi à, và à, nếu như các bạn muốn à, tư vấn về à, cái dứa à, chăm sóc dứa cũng như là bón phân Silic à, Tân Phát đạt được cái hiệu quả như nào thì à, các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của ông Mai Vũ Phong với số điện thoại ạ 0979 835